à, và ở ví dụ minh họa thứ nhất thì đề bài tập thầy cho dưới dạng là bài tập định tính và là bài tập trắc nghiệm sau đây chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết đề bài này ở ờ, ví dụ 1 minh họa cho dạng bài tập này câu hỏi đề bài như sau phát biểu nào sau đây là đúng đúng khi nói về sự nhiễm từ của sắt đáp án A sắt đặt trong ống dây có dòng điện chạy qua nó sẽ bị nhiễm từ đáp án này Hoàn toàn chính xác. Như vậy A là đáp án đúng. Và ta sẽ xem đáp án tiếp theo có đáp án nào đúng nữa không nhé. B. Khi lõi sắt đặt trong ống dây đang bị nhiễm từ, nếu cắt dòng điện thì lõi sắt sẽ mất từ tính. Đáp án này, nếu lõi là lõi sắt thì sắt non thì đáp án này cũng hoàn toàn chính xác. Vậy A và B đều đúng. Ta cùng xem đáp án C. Sự nhiễm từ của sắt được ứng dụng trong việc chế tạo nam châm điện. Thật tuyệt, đáp án C cũng đúng nốt. Và do đó thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải chọn đáp án cuối cùng là đáp án D là cả ba phát biểu trên đều đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau sang ví dụ tiếp theo, ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thầy cũng cho dưới dạng trắc nghiệm và cũng là bài tập dạng định tính. Sau đây chúng ta cùng nhau xem ví dụ số 2. Đề bài cũng chọn là chọn phát biểu đúng. Khi nói về sự nhiễm từ và lần này là của thép